các bạn đang cần một bộ thu âm tại nhà cover như thế này Anh không thể đi tiếp cùng em Không thể làm Như thế này Cuộc khó để chăm lo một người con trai em nó hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo Và hôm nay Linh sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái món cần thiết để các bạn có thể tự thu âm ở nhà, tự cover bài hát ở nhà nha. Chào mừng các bạn đã đến với Bill Studio. Đầu tiên là cái không gian ngồi của mình thì các bạn chỉ sắm cho mình một cái bàn để đủ để một cái máy tính và cái bộ thu âm và nhớ là đừng để cho nó vang quá nếu mà vang quá các bạn có thể lót những cái thảm ở dưới sàn để cho nó à, hút được tiêu âm được cái độ vang của cái giọng mình khi mà đi ra bức tường và thứ hai nữa là các bạn có thể mua những cái miếng mút như thế này để các bạn dán vào tường dán một cái góc mình thu âm để cho nó tiêu âm đi những cái nó không có đẩy à, cái âm thanh đi qua những cái bức tường khác để nó sẽ tạo ra cái không gian oan oan cho cái giọng hát của mình món đầu tiên mà không thể thiếu trong bộ thu âm đó chính là sao cạc thì sao cạc thì có nhiều loại một input hai input hoặc có thể là 4 đến 6 hoặc là 8 input thì nếu mà thu âm mini tại nhà Linh khuyên các bạn chọn những cái một input hoặc là hai input hai mic 48V nha. Input ở đây là input 48V. Thì ở đây Linh sẽ có solo à solo một input 48V và UR12 cũng là một input 48V. Ngoài ra thì các bạn muốn cao cấp hơn thì các bạn có thể lựa chọn là Logic SSL2. Con này cũng đang hot trên thị trường, cao nhất ở đây và moto và Audion e ID14. Thì e ID14 thì cũng là một cái sao cạc mà cái chất âm thi thu vào cái ream của nó tốt. Đây là những cái con mà Linh khuyên các bạn lựa chọn khi mà muốn thu âm ở nhà chứ đừng lựa chọn giữa con icon hay là K10 điều đó nó không hợp lý lắm tại vì thu âm là chúng ta cần cái chất âm chi tiết và cái tần số 192 kHz 24 bit trở lên đúng không và các bạn lựa chọn một trong những em này vẫn được thu âm thả ga yên tâm về chất lượng điều mà Linh nói tiếp đây đó là không thể thiếu micro thu âm micro thu âm nó sẽ được là nếu mà mini mà kiểu mà cover bài hát thì các bạn phải chọn những cái micro condenser 48V có màn dung điện ở trong thì chúng ta sẽ bắt được cái tiếng thu tốt hơn chi tiết hơn ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là Starstar BCK 200 thì cái mic này <laughs> thì Linh cũng thu âm với con UR12 á, cũng là một thời. Rồi, AKG 120 thì con này quá là hợp lý trong cái tầm trung rồi các bạn. Con này cái độ sáng và độ chi tiết cũng có rất là nhiều à AT 2020 cái độ bass à, dày cái này thì cái độ sáng và cái độ ấm nó cũng có nữa thì chúng ta nếu mà cao cấp hơn nữa thì thôi ở trong những cái phòng thu mà lấy tiền các bạn á đây hoặc là ca sĩ hoặc là những cái à, ca sĩ underground á, cũng vẫn đi thu hiện tại trên những cái phòng thu vẫn có những cái con này là Rod NT2 à, thì con này á, cái độ hút và cái độ bắt chi tiết rất là cao thì tại vì cái mic á, mà càng xịn á, thì cái độ hút chi tiết của giọng càng cao tại vì sao những ca sĩ tên tuổi người ta chọn những cái phòng thu có những cái mic mà rất là cao cấp nhiều mic có con trăm hai trăm triệu một mic tại vì sao khi mà người ta cất cái giọng hát của người ta vào cái mic đó người ta muốn giữ lại cái chất liệu của giọng hát đó thì người ta chọn những cái mic cao cấp để mà người ta giữ rất riêng và đây là những cái bích mà linh khuyên các bạn nên mua để mà về tự thu âm ở nhà thì ngoài k 200 ra thì các bạn có thể mua k 600 hoặc là K850 à, nếu mà các bạn muốn sử dụng cái dòng Sata này còn nếu mà không thì các bạn có thể mua hai cái dòng này nếu mà tầm trung ha tiếp theo cái phần này là cái phần mix nhạc hoặc là nghe nhạc cũng được các bạn cần hoặc là không cần cũng được nếu mà các bạn có điều kiện một tí các bạn nên mua một cho mình một cái loa kiểm âm nó tầm khoảng là từ 4 triệu trở lên thì hiện tại thì ở đây thì linh có ba cái sản phẩm để cho các bạn chọn cũng được ha đầu tiên thì chúng ta thấy được là Resonet à, e 4.5 và thứ hai là JBL 104 BT và thứ ba là CR5 Market XPT à, này, con này ít à con ít là không có bluetooth nha các bạn bt là có bluetooth thì nếu mà các bạn để trên bàn các bạn chỉ nghe qua sao cạc thì các bạn không nên mua bluetooth làm gì các bạn chỉ cần mua bình thường thôi những cái con này nó là những cái loa kiểm âm nó dạng là à, mini à, để chúng ta thể nghe được cái chất âm vocal các bạn thì à, có nhiều người thích à, cái dòng thể loại nhạc như là ballad hay là remix hay là bolero thì chúng ta sẽ chọn những cái loa khác giống nhau hiện tại thì ballad thì chúng ta sẽ chọn những cái loa loại khác nhau ví dụ như là ở CR5 này và còn dưới này là Resonate 4.5 á thì chúng ta có thể à, chọn với dòng nhạc bolero hoặc là dòng nhạc trẻ ballad còn cái con mà JBL này chúng ta sẽ sử dụng nó để chỉnh những cái dòng sôi động hơn tại vì cái con này là bát nó cái bát nó dày hơn tỷ và tùy theo giá thành nha các bạn ví dụ như là 104 hoặc là CR5 CR4 CR3 thì CR3 chắc chắn là cái in cái độ in nó nhỏ hơn CR5 và CR4 thì cái âm lượng và cái watt nó sẽ nhỏ hơn hoặc là cái kích thước nó có thể nhỏ hơn nghe nó sẽ nhỏ hơn ngoài những cái loa kiểm âm như thế này các bạn có thể mua những cho mình những cái loa kiểm âm cao cấp hơn giống như là Yamaha HS7 JBL 308 hoặc là những cái loa như là uh, Focal những cái phòng thu lớn á, nó sẽ sử dụng như là Tano, Focal hoặc là những cái loa Yamaha đó giống như nãy giờ mình liệt kê ra thì mình ở nhà thì thích thì mình mua à, thích loa thì mình mua có điều kiện thì mình nên mua còn nếu mà không thì các bạn cứ sử dụng loa bình thường ở nhà các bạn cũng được nhưng mà chủ yếu là cái kinh nghiệm <clears throat> giống như linh nói ở cái clip mà có phần mềm á kinh nghiệm nghe à, nghe chất âm của các bạn như thế nào nhưng mà có điều kiện linh vẫn mua những cái thứ mà đắt để làm gì nghe cho nó sướng thứ hai là mình sẽ không mất cái thời gian để mà mình ngồi mình mày mò mình so sánh phụ kiện mà chúng ta sẽ không thể thiếu khi mà thu âm đó chính là những cái phụ kiện này đầu tiên thì linh sẽ nói về dây thì mic thì ở đây thì linh sẽ có một cái dây mic là Nutric à, Nutric à, dòng sen và dây của Đức còn lại thì đây là dây Trung Quốc dây và cái lõi ở trong á thì chúng ta sẽ quan trọng là thu âm nếu mà thu âm thì các bạn nên nên chọn cái dây à, cao cấp một tí để làm gì để giữ được chất âm từ mic đi vào sào cạc đó còn mà bình thường mình hát livestream thì mình chỉ chọn dây này là ok rồi rồi tiếp theo là cái màn lọc và chân kẹp mic thì ở đây thì linh sẽ có các màn lọc hai lớp vải nha hai lớp vải để làm gì thứ nhất là bảo vệ mic của mình tránh lâu ngày mình sẽ đưa cái nước bọt vào mic thì nó sẽ bị ẩm và thứ hai nữa là tránh cái tiếng phụt khi mà các bạn hát các bạn thu âm á thì thu âm thì chắc chắn là mình sẽ phải loại bỏ những cái tiếng phụt phụt phụt đi đúng không đó và tiếng xì nữa các bạn đó là màn lọc tiếp theo là chân kẹp mic thì nó sẽ có nhiều loại có loại cao cấp nữa mà ở đây thì linh sẽ không đưa ra thì mình chỉ là thu âm ở nhà thôi mà mình cũng không nên xài những cái cao cấp quá nếu mà trừ những cái bạn nào có điều kiện thì các bạn chơi thoải mái đam mê là cứ chơi thì ở đây thì là chân kẹp mic dành cho mic lớn ví dụ như là AKG B420 B220 hoặc là Rode NT2 nãy á rồi còn kẹp nhỏ này thì dành cho mic Tasta hoặc là những cái mic B120 nó sẽ nhẹ hơn thì nhiều các bạn á, mua cái chân kẹp nhỏ về kẹp cái mít lớn thì nó hơi bị xiển niễn còn nếu mà các bạn muốn thoải mái hơn chơi luôn con này đó là chân đứng thì chân đứng này cũng có nhiều loại nha các bạn thì ở đây thì linh sẽ đem cái chân đứng thấp nhất ở đây ra thì chúng ta sẽ thấy được là uh, cái chân đứng này nó chắc chắn hơn rất là nhiều so với lại cái chân kẹp bàn nhưng mà cái sự tiện lợi nó không có đó thì đó là những cái phụ kiện mà linh nói rồi món đầu tiên trong cái bộ thu âm thì chúng ta phải có một cái laptop hoặc là một cái máy tính PC để bàn cấu hình thì tầm khoảng i5 thế hệ 8 ha ổ cứng là SSD là được rồi các bạn có thể cài những cái phần mềm kèm sau cài hoặc là những cái phần mềm như Cubase, Ableton Live để các bạn có thể thu âm được nhưng mà hiện tại ở đây thì Linh sẽ hướng dẫn các bạn cái Cubase Project 2021 của bu Studio Hãy đón xem video thứ hai Linh sẽ hướng dẫn các bạn lắp tất cả thiết bị vào với nhau và hoàn chỉnh một cái góc để mà chúng ta có thể thu âm tại nhà được và đừng quên theo dõi kênh Mail Studio và liên hệ tư vấn nếu cần 0926464549. Xin chào và hẹn gặp lại!